tôi tả từ đêm nay mai về trên phố thì đèn màu mùa yêu không ua nhau còn đâu câu bên lâu khi thốt trên đầu môi lời yêu anh đến bạc đầu em chẳng mang hèn sang nhung lụa hay gác tím lâu trầu duyên không bé bàn nguyện yêu không dở dang đôi trái tim vàng nơi nào bên em nơi đó chốn thiên đàng em ơi lời yêu gió thoáng qua thềm chót lưỡi môi mềm rời sang rồi thì đừng thương mà chi cho kẻ cơ hàng đôi bàn tay trắng mà dệt bao mộng mơ mơ gian sau khi nhé em một đêm vòng tay ơi tả từ đêm nay mai về trên phố thì đèn màu mùa yêu không ua nhau còn đâu câu bên lâu khi thốt trên đầu môi lời yêu anh đến bắt đầu em chẳng mang hèn sang nhung lụa hay gác tím lâu duyên không bé bàn nguyện nhiễu không dơ sang đôi trái tim vàng nơi nào bên em nơi đó cho sang rồi thì đừng thương mà chi cho kẻ cơ hàng đôi bàn tay trắng mà dệt bao mong mơ trong kiếp nào chờ em muôn ngàn sau chỉ nhé em một đêm vòng tay ôm đã lơ là đời em trong kiếp nào chờ em muôn ngàn sau chỉ nhé em một đêm vòng tay ôm anh vẫn chờ em chiều chiều nơi bên hẹn mà cớ sao không thấy bóng em về lỗi hẹn câu thề hay ai đã quên ai để hôm nay mây buồn trôi theo gió thương những câu hò mang mát trên dòng sông dư anh thương em mà em cứ hững hờ sao khuya nhớ ai mà sao nhấp nháy sông kia nhớ ai trong con nước tìm ai mà cứ mãi xuôi dòng con cá dưới sông còn có bầu có bạn sao anh thương em mà em cứ anh vẫn chờ em chiều chiều nơi bên hẹn mà cớ sao không thấy bóng em về lỗi hẹn câu thề hay ai đã quên ai để hôm nay mây buồn trôi theo gió thương những câu hò mang mát trên dòng sông những con đò lơ lơ tìm ai mà cứ mãi xuôi dòng con cá dưới sông còn có bầu có bạn sao anh thương em mà em cứ hứng con cá dưới sông còn có bầu có bạn sao